Nghịch cảnh là khảo nghiệm, hoàn cảnh thuận lợi cũng là khảo nghiệm, kim cương từ trên trời rơi xuống cũng là khảo nghiệm. Càng thăng quan phát tài, trở thành người quan trọng, công danh càng hiển hách, tiếng tam lễ lừng năm châu bốn bể lại càng khó có thể giữ mình được bền lâu. Đây là thách thức lớn nhất. Nguyên nhân do đâu? Công danh hiển hách dễ khiến tầm nhìn con người trở nên hẹp hòi, lòng dạ kiêu ngạo, Kiêu ngạo thì dễ gây thù kết oán với người khác Yêu sinh ra phúc, ghét sinh ra họa Vậy chẳng phải là tự rước dạ vào thân hay sao? Chỉ bằng 10 câu chân ngôn Nhưng đã thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén Trong cách đối nhân xử thế tài tình Bậc Á Thánh Mạnh Tử đã để lại cho hậu thế những lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa Mạnh Tử tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dương là một nhà tư tưởng và nhà giáo dục được người dân Á Đông tôn kính. Ông đã kế thừa và phát huy tư tưởng nho gia của khổng tử và được người đời tôn xưng là Á Thán. Mạnh tử rất giỏi hùng biện, ông đã giảng một cách thấu đáo và sinh động về mệnh đề rộng lớn là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đồng thời ông cũng thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén trong cách đối nhân xử thế tài tình của mình. Dương Mãnh, một tác gia đương đại của Trung Quốc, tuổi đã hơn 80. Sau khi nghiên cứu cuốn Mạnh Tử, ông vô cùng tán dương trí huệ của bậc Á Thánh này. Trí huệ ấy tập trung trong 10 câu châm ngôn xử thế dưới đây của Mạnh Tử. một Lời nhắc nhở khi ra quyết định Con người thường phải chọn việc nào nên làm, việc nào nên bỏ mới có thể có thành danh dựng nghiệp Nguyên văn Nhân hữu bất di giả, nhi hậu khả dĩ hữu di Có một điều rất phổ biến là chúng ta thường làm rất nhiều việc không cần làm, không nên làm, những việc với tầm mắt hạn hẹp Thậm chí còn làm những việc tổn hại thiên lý, thất đức bất nhân Vậy thì sao có thể bước trên con đường chính đạo? Chí ít chúng ta cũng sẽ không còn thời gian, tinh lực để làm những việc lớn hay gánh giác đại sự đây không chỉ là vấn đề về phẩm cách đạo đức mà là vấn đề phân biệt giữa người tốt và người xấu, cũng là trí thông minh, trí huệ mang tính căn bản. Những người tài năng thì rất giỏi bỏ bớt những việc không cần làm. Người mà việc gì cũng làm rất chăm chỉ, không phân lớn nhỏ thì không thể có thành tích lớn lao. 2. Lời nhắc nhở về việc tự biết mình Người này có chút tài mọn nhưng xưa nay không hề biết đại đạo thì chút tài mọn này lại có thể hại chết bản thân họ Nguyên văn Chỉ ghi nhân giả tiểu hữu tài Dị văn quân tử chi đại đạo giả Tắc túc dĩ sát kỳ khu nhi dĩ hỷ Thà làm người đại trí huệ giả ngốc Chứ quyết không làm kẻ tài mọn ra vẻ ta đây hiểu biết Người khôn giặc, có tài mọn Nếu thể hiện ra ngoài sẽ gây ấn tượng cho người khác từ đó mà được giao phó trọng trách như vậy dở trò khôn giặc sẽ làm lỡ đại sự còn thu hút sự chú ý của mọi người dễ sinh chuyện thị phi người này dễ bị người khác đố kỵ oán hận mà sinh giả tâm chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hại mình hại người 3. Lời nhắc nhở về việc ứng biến Nên làm quan thì làm quan, nên từ chức thì từ chức, nên tiếp tục thì tiếp tục nên lập tức rời đi thì hãy lập tức rời đi Nguyên gốc Khả dĩ sĩ tắc sĩ, khả dĩ chỉ tắc chỉ, khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc ốc Về cuộc sống hiện thực, cách nói này của Mạnh Tử khá linh hoạt Cùng là thánh nhân, có bá di làm được thanh cao như thánh nhân Cũng có y doãn có thể gánh giác công việc của thánh nhân Lại có liễu hà huệ làm được sự hài hòa của thánh nhân và có khổng tử thức thời như bậc thánh nhân. Trong những thời thế khác nhau thì cần có cách ứng xử linh hoạt khác nhau. Đây chính là hàm nghĩa của câu thức thời như bậc thánh nhân. 4. Lời nhắc nhở về suy xét sâu xa Người biết cung kính sẽ không dục mạ mọi người xung quanh Người hiểu cách khắc chế bản thân sẽ không xâm phạm người bên cạnh Nguyên văn Cung giả bất vũ nhân kiệm giả bất đoạt nhân Lão tử giảng về tam bảo Từ bi, cần kiệm, không đứng trước thiên hạ Từ kiệm, bất di thiên hạ tiêm Khổng tử cũng giảng Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, ôn hòa, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm nhường Mạnh tử lại giảng cung, kiệm, cung kính, cần kiệm chữ kiệm này không chỉ là không xa hoa, lãng phí về vật chất, mà là sự khiêm nhường và biết kiềm chế bản thân về mặt tinh thần. Tức là khi làm quan phải biết quý tiết công sức, của cải của nhân dân, hành sự một cách thận trọng, trọng tu dưỡng và biết suy xét sâu xa. Theo từ điển thì hàm nghĩa của chữ kiệm là tiết kiệm, thiếu thốn, không sung túc khiêm nhường. Tóm lại, kiệm chính là không kiêu ngạo hay tự mãn, Khổng tử và Mạnh tử đều rất coi trọng thái độ, cử chỉ, lễ nghi và vẻ mặt của con người. Khổng tử dạng sắc nang, tức là muốn thăm dò, thấu hiểu những biểu lộ trên khuôn mặt của một người không phải chuyện dễ dàng. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ bản thân đối đãi với người khác, tức là những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, học cách kiềm chế bản thân, quay trở về với lễ nghĩa, dẫn dụ thiên hạ trở về với lòng nhân. 5. Lời nhắc nhở về việc hướng nội hoàn thiện bản thân Nếu hành vi chưa thể đạt được mục đích dự tính ban đầu thì ngược lại càng phải yêu cầu bản thân mình hoàn thiện hơn Chỉ khi mình làm thật chính thì thiên hạ mới thuộc về bạn Nguyên văn Hành hữu bất đắc giả giai phản cầu giả kỹ Thì thân chứng nhi thiên hạ quy chi Những người như thế này quả thực không hiếm gặp Khi làm lãnh đạo hay theo đuổi học vấn, kết bạn, mua bán, đọc sách mà gặp phải trắc trở thì sẽ vô cùng phẫn nộ mà oán trời trách người. Bản thân không thể lãnh đạo, lại còn oán trách lãnh đạo của mình tố chất thật kém. Học vấn không vững vàng thì oán trách đồng nghiệp không biết nhìn người. Người cô quả thì oán trách bạn bè bất nghĩa. Việc mua bán không được toại nguyện thì oán trách thương gia. Đọc sách không thông thì oán trách tác giả hay thầy dạy nhưng oán trách cũng chẳng thể giúp gì cho con người. Những lúc như vậy tốt nhất chúng ta nên dũng cảm nhìn thẳng vào những thiếu sót của mình mà hoàn thiện bản thân thì tốt hơn biết mấy. 6. Lời nhắc nhở về cái tâm thở ban đầu Những người cao thượng là người không mất đi sự thuần khiết và chân thành thở ấu thơ của mình. Nguyên văn Đại nhân giả, bất thất kỳ sức tử chi tâm giả giả một trong những đặc điểm của con người là gì yêu mến sinh mệnh mà hoài niệm, mà tô điểm cho sự đơn thuần và chân thành thổ nhỏ. Tuy nhiên, người càng vĩ đại quả thực lại càng người giữ được sự đơn thuần trong nhân cách của mình. 7. Lời nhắc nhở về việc nói năng Khi nói những điều bất thiện về người khác, nếu điều này mang lại phiền phức cho bạn về sau, thì bạn nên đối đãi như thế nào đây? Nguyên văn Ngô nhân chi bất thiện, đương như hậu hoạn hà Người hay than giảng thì người khác lại than phiền về họ Người hay nói xấu người khác thì người khác sẽ nói xấu họ Người hay giúp đỡ người khác thì thường được người khác giúp đỡ Người yêu mến người khác thì người khác sẽ yêu mến họ Nhưng vẫn luôn có người coi việc bới móc, ly gián, bôi nhọ, du khống là nghề của mình lại càng có những kẻ bất tài vô dụng, nhẫn tâm coi những điều trên thành phương thức sống của mình. Nhưng ở hiền gặp lành có bao giờ sai? Hại người trước quá ra là gieo mầm họa cho mình về sau. 8. Lời nhắc nhở về lòng kiên trì Một người kết thúc ở điểm lẽ ra không nên kết thúc giữa đường đứt đánh, dứt bỏ sự nỗ lực của bản thân thì dễ nản chí, đánh trống bỏ dùi nguyên gốc Vô bất khả dĩ nghi dĩ giả, vô sở bất dĩ Vô sở hậu giả bạc, vô sở bất bạc giả Kỳ tấn nhuệ giả, kỳ thoái tốt Khổng tử và mạnh tử đều rất coi trọng làm người Làm việc phải có thủy có chung Không nên bỏ dở giữa chừng như có người đi trăm dặm Thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường Hành bách lý giả, bán du cửu thập một việc mà bạn bỏ dở giữa chừng cũng đồng nghĩa với việc có thể từ đó bạn sẽ không thể hoàn thành, không thể làm tốt nó. Vậy vì sao người như vậy tiến nhanh mà thoái cũng nhanh? Nếu đã đi được 90 dặm, bạn chỉ cần bước tiếp và vẫn cần một nửa sự nỗ lực nữa. Nhưng nếu đã đi được 90 dặm mà bạn không muốn bước tiếp nữa thì sao? Vậy thì cũng tương đương với việc bạn chẳng đi được bước nào, chẳng phải là đang thoái lùi quá nhanh hay sao? bạn tiếp đón một người không chu đáo thì cũng như vừa chạm mặt đã từ chối đón tiếp người ta kết quả của việc tiếp đón không chu đáo cũng tương đương với việc không tiếp đón mà hậu quả có khi biến đổi không lường khắc nghiệt còn hơn cả việc từ chối tiếp đón người khác như vậy chẳng phải là tuyết người tiến nhanh mà thoái cũng nhanh hay sao những người như vậy không thể gánh giác đại sự khó có thể làm nên công trạng trong kiếp người 9. Lời nhắc nhở về việc hủy hoại thanh danh Đôi khi bạn sẽ được nghe những lời tán dương và có được danh tiếng như dự liệu Đôi khi bạn cũng sẽ gặp phải sự phỉ báng, công kích của bố rìu dư luận Nguyên văn Hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi quỷ. Giữa hai sự việc thường tồn tại mối quan hệ song song Thậm chí có thể là mối quan hệ nhân quả Danh tiếng lẫy lừng cũng rất dễ đột nhiên chuyển hướng thành những lời đàm tiếu của dư luận Trong lời này của Mạnh Tử còn đề xướng về nhân cách vững vàng của con người Đừng quá để ý những gì điều người khác nói về bạn Thấu hiểu một người là chuyện dễ dàng hay sao? Đặc biệt là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội khi đối mặt với những lời ca tụng quá sức tưởng tượng hay phỉ bán hà khắc của người đời cũng cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng. 10. Lời nhắc nhở về tâm thái khiêm nhường Mang tài sản của hai đại gia hàng ngụy, hai gia đình giàu có nước tấn, quý thầy Xuân Thu, gột cho một người mà họ vẫn khiêm nhường cẩn thận, vậy thì phẩm chất của người này đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần rồi nguyên văn Phụ chi dĩ hằng ngụy chi gia Như kỳ tự thị khảm nhiên Tác quá nhân diễn hỷ Nghịch cảnh là khảo nghiệm Hoàn cảnh thuận lợi cũng là khảo nghiệm Kim cương từ trên trời rơi xuống cũng là khảo nghiệm Càng thăng quan phát tài Trở thành người quan trọng Công danh càng hiển hách Tiếng tam lễ lừng năm châu bốn bể lại càng khó có thể giữ mình được bền lâu Đây là thách thức lớn nhất nguyên nhân do đâu công danh hiển hách dễ khiến tầm nhìn con người trở nên hẹp hòi lòng dạ kiêu ngạo kiêu ngạo thì dễ gây thù kết oán với người khác yêu sinh ra phúc ghét sinh ra quả. vậy chẳng phải là tự rước dạ vào thân hay sao vậy nên muốn được bình an hạnh phúc bền lâu thì khiêm nhường là tố chất không thể thiếu của con người tiếp theo tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đường trần gió thoảng mây trôi Tâm không dướng chấp Một đời an nhiên Biển cả nếu cứ luôn vì tâm tình nhân thế mà thay đổi Thì sẽ không rộng lớn giường ấy gương nếu vì người mà kích động thì cũng không sáng được như vậy Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày Chúng ta phải đối diện với muôn vàng cám dỗ Tâm tình luôn nhảy nhót như thỏ Khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi Nếu như vì truy cầu tài phú danh lợi mà cảm thấy mỏi mệt vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống không còn thú vị nữa cuộc sống chất lượng cao không dựa vào của cải vật chất mà đến từ nội tâm phong phú và bạn hoàn toàn có thể chạm tới điều này nhờ ba chữ không dưới đây một không dục vọng tôn tử từng nói quân tử dịch vật tiểu nhân dịch du vật ý tứ là người quân tử có thể khống chế được truy cầu vật chất của bản thân còn kẻ tiểu nhân sẽ bị vật chất xoay trái xoay phải. Dục vọng sẽ khiến một người không ngừng truy cầu những thứ bên ngoài, không quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt, không để mắt đến bản thân, đến cuối cùng khi dục vọng không đạt được cũng sẽ hủy đi chính mình. Vậy nên chỉ khi khống chế được dục vọng của bản thân, chúng ta mới có thể kiểm soát tốt cuộc sống của chính mình. Việc theo đuổi công danh lợi lộc cũng giống như giữ bình hoa trên tay, khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ khi không bị dục vọng điều khiển, chúng ta mới có thể tìm được con đường hạnh phúc của chính mình. 2. Không lo lắng Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều sự việc không như ý, kẻ ngốc nghếch vì điều này mà sân hận, người thông minh sẽ biết đón nhận một cách bình yên. Có một câu nói rất hay như thế này Nên duy trì trạng thái cân bằng và cảm xúc ổn định đây cũng là con đường giúp chúng ta trường thọ Nếu lúc nào chúng ta cũng làm được việc chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại Không lo lắng về tương lai Buông xuống buồn lo thì liệu còn có gì khiến cuộc sống của chúng ta không được như ý đây 3. Không quan tâm đến cách nhìn của người khác Không ai có thể làm được chu toàn mọi chuyện Cũng không ai là không bị người khác phàn nàn Chúng ta không thể thay đổi được cách nhìn của người khác nhưng lại có thể lựa chọn cho mình cách đối mặt như thế nào. Trong bài ức đắc nhị thập niên, thi nhân Hàng Sơn thời nhà đường từng viết Hữu nhân lai mạ ngã Phong minh liễu liễu tri Tuy nhiên bất ứng đối Khước thị đáp tiện nghi Tạm dịch Có người đến chửi ta ta biết rõ điều đó tuy nhiên không cãi lại vì thế được yên thân Triêu khuẩn không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu cho nên nếu chúng ta quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào sẽ khiến bản thân thêm lãng phí thời gian ảnh hưởng đến tâm trạng của mình tương truyền rằng Tô Đông Pha thời nhà Tống lúc đến nhậm chức tại Hoa Châu Giang Bắc ông cùng thiền sư Phật Ấn vị sư trụ trì chùa Kim Sơn thường xuyên đàm thiền luận đạo. Một hôm, ông cảm thấy tu thiền đắc ngộ, liền viết một bài thơ rồi phái thư đồng mang qua sông nhờ thiền sư Phật Ấn xem giúp. Thơ viết Kê thủ thiên trung thiên Hào quang chiếu đại thiên Bác phong suy bất động Đoan tọa tử kim liên Ý tứ là Kính lại thiên trung thiên Hào quang chiếu đại thiên tám gió thổi chẳng động, ngồi yên trên sen già. Tám ngọn gió thổi mà vẫn không lay động là chỉ cảnh giới tư tưởng rất cao. Tám ngọn gió ở đây chính là lợi, suy, quỷ, dự, xưng, kiên, khổ, nhạc, bốn thuận bốn nghịch, tám loại sự việc này đều không thể khiến tâm người tu luyện lay động. Sau khi đọc thơ của Tô Đông Pha xong, thiền sư Phật Ấn liền lấy bút phê hai chữ, rồi bảo thư đồng mang về đưa cho Tô Thí Chủ. Tô Đông Pha cho rằng thiền sư nhất định sẽ khen ngợi cảnh giới tu thiền định của mình, dội vàng mở xem, trên thư chỉ thấy phê hai chữ. phóng thí, đánh rắm. Ông không nhận nổi việc mất thể diện liền đi thuyền sang sông tìm thiền sư để lý luận. Con thuyền rất nhanh đưa Tô Đông Pha tới chùa Kim Sơn thiền sư Phật Ấn đã sớm đứng đợi Tô Đông Pha bên bờ sông rồi. Tô Đông Pha vừa nhìn thấy vị thiền sư, liền tức giận nói Thiền sư, chúng ta là đạo hữu tri kỷ, thơ là của tôi, tu hành cũng là của tôi, ngài không khen một câu thì thôi, sao lại đi mắng chữ? Vị thiền sư nhìn bạn một cách điềm nhiên như không có gì xảy ra nói Tôi chửi mắng ngài cái gì cơ? Tô Đông Pha chỉ cho thiền sư thấy hai từ phóng thí được viết trên lá thư. vì thiền sư cười lớn và nói, Ô, ngài chẳng phải nói tám ngọn gió thổi vẫn bất động sao? Sao lại vì hai từ phóng thí mà dội vàng phải đi thuyền sang sông vậy? Nghe xong, Tô Đông Pha không khỏi cảm thấy thật hổ thẹn. Đọc xong câu chuyện này, người viết không nhìn được cười. Ngay cả Tô Thức một người nổi tiếng là có lối sống khoáng đạt, tiêu dao thoát tục, vậy mà cũng có lúc để ý đến cách nhìn của người khác. Biển cả nếu cứ luôn vì tâm tình nhân thế mà thay đổi thì sẽ không rộng lớn giường ấy. Gương nếu vì người mà kích động thì cũng không sáng được như vậy. Hiểu được không quan tâm đến cách nhìn của người khác, loại bỏ sự nghi kỵ trong lòng mới có thể giúp hạnh phúc không bị che lấp và khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trên đường đời vốn luôn tồn tại không ít những thứ mê hoặc khảo nghiệm nhân tâm Nếu đã cầm lên được thì cũng nên buông xuống được Buông bỏ dục vọng, không quan tâm bám chấp vào cuộc sống sinh hoạt Tự nhiên mọi thứ ở thế gian sẽ trở nên không có hình dáng Không lo nghĩ mới có thể đạt được trạng thái thoải mái Không quan tâm đến cách nhìn của người khác mới có thể giúp cuộc sống tràn ngập niềm vui